Bạn đang rất mong muốn làm ứng dụng và xuất bản lên Google Play Store. Phát triển ứng dụng và kiếm tiền online với Google AdMob. Muốn trở thành đối tác với ông lớn như Google. Muốn có một nguồn thu nhập gần như thụ động và hướng đến tự do. Nhưng bạn đang lo ngại không biết kiến thức lập trình viết app. Không biết hướng nào để bắt tay vào làm. Hãy tham gia buổi webinar hoàn toàn miễn phí của Quốc Anh với đề tài bí mật phát triển ứng dụng mobile app triệu đô không cần biết lập trình, không cần ngồi cóp. Sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hướng đi, cách làm app nhanh nhất cho công việc phát triển ứng dụng để kiếm tiền online. Đăng ký ngay hôm nay cho webinar miễn phí ở link bên dưới video.